Hello anh em, xin chào anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc Thì hôm nay Cường sẽ làm một cái video nói về chuyên về cái độ bài lá Đó, áo quần nè, quần đổi bài nè, áo đổi bài nè, ví đổi bài nè Mắt đánh ờ, kiến len đánh bài kính nè Và máy đánh bài Đó, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem về những cái bộ sản phẩm này Đó, thì ờ, thông dụng á, anh em cũng đã biết rồi bây giờ quýnh bài á, mà để mà quýnh 5 năm người ta thì rất là khó mà mà chiến thắng đúng không thì bây giờ anh em à, muốn à, nhanh gọn thì anh em phải dùng những cái bộ sản phẩm như thế này thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em đây à, sơ sơ về bên mình bên mình cung cấp cho anh em nè thứ nhất là áo đổi bài anh em nhìn nha đây là cái áo đổi bài rồi mình sẽ cho anh em xem luôn cái áo đổi bài là như thế nào đây là cái bài lá chợ bình thường anh em nha bài lá chợ bình thường anh em lấy hai con bất kỳ đó, con nào cũng được trước khi anh em vào sòng đó anh em nha ví dụ như giờ đây đi đây bây giờ mình như thế này đúng không bây giờ mình sẽ cháo trước đây cái tay cái đầm đúng không anh em thì khi chúng ta ba nút khi chúng ta một nút đây là cho bài bài bài bài bài tố đó bài bài bài bài, bài điểm ba cây anh em đó khi chúng ta một nút thì chúng ta làm cách nào để mà lấy được ra đúng không anh đơn giản thôi một trái một cháo rồi nó ra nè em thấy chưa đó cháo rất đơn giản nha nhẹ nhàng đó, rất đơn giản và nhẹ nhàng anh em nha đó anh em thấy chưa rất đơn giản và nhẹ nhàng đó đây gọi là cái áo đổi bài cực kỳ hot luôn anh em nhìn nè nhìn cái, cái áo này rất là đẹp rất là phẳng không thể phát hiện được đâu anh em anh em mang vào rất là đẹp đó anh em thấy chưa anh em không chơi anh em bấm ra anh em nha không chơi anh em bấm ra xong đó đây gọi là cái áo đổi bài và tiếp đến thì mình giới thiệu cho anh em áo thì phải có quần đúng không anh em đó áo thì phải có quần thì mình sẽ giới thiệu em cái quần đây là quần đổi bài 2020 thì cũng như vậy thôi anh em đó anh em sẽ cho một vào một lá trước đây là mình gửi bài cho anh em xem thôi nha cho một lá trước đó rất đơn giản đúng không khi anh em một nút anh em muốn lấy ra đó rất đơn giản tại vì mình quay video thì mình không mặc quần vào được anh em nha nếu mình mình mình mà tại vì mình quay video á thì không thể có mặc cái quần mình để làm cho anh em xem được thì bây giờ mình sẽ trải đây làm cho tiện anh em dễ nhìn hơn đó anh em thấy chưa thấy mình cháo rất nhanh nha đó rất nhạy rất nhanh luôn anh em thấy chưa đó anh em không chơi á thì anh em bấm nhẹ nó ra đó bấm là nó ra bấm là nó ra đó đây gọi là quần đổi bài áo thì có quần thì quần bây giờ nữa thì phải cần có cái ví nữa anh em nha anh em không chơi được áo á thì anh em chơi quần mà anh em chơi không được quần thì em phải chơi được ví anh em nha phải chơi qua cái ví nữa đó thì cũng như vậy thôi bây giờ cũng như vậy chúng ta cho trước vào một cây một cây bất kỳ đó cho trước vào một cây bất kỳ anh em thấy cái ví không rất đẹp đây là cái ví đổ bài nha ví đây ví đựng tiền được nha anh em anh em có thể đựng tiền giấy tờ vô tư đấy anh em thấy chưa rất đơn giản nè rất đơn giản anh em nha đó anh em thấy nhẹ không đây là ví đổi bài đó anh em không chơi anh em bấm chỉ cần bấm nhẹ nó ra này anh em thấy chưa bấm cái nó ra thôi đó thì tiếp đến áo quần và ví rồi anh em nhé thì bây giờ mình sẽ còn tiếp đến là mắt thì mắt này á, là kính len đó thì bộ kính len này nó có hai con mắt như thế này anh em nha sẽ giới thiệu cho anh em xem nó sẽ có hai con mắt như thế này đây cho anh em xem hai mắt len nha anh em nha đây hai con mắt len như thế này chúng ta phải đeo vào mắt thì khi chúng ta đeo vào mắt thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái mặt lưng mặt lưng của cây này đó thì bây giờ mình cũng đã đeo sẵn cái cái này rồi thì cái này là cái già nha anh em nha cái ca đó anh em đó mình cũng đã đeo sẵn cái cái cái kính vào mắt cho mình rồi mình sẽ test cho anh em xem luôn đó tại sao mà mình, mình biết được bài nha anh em nha rồi mình sẽ test cho anh em xem nè bây giờ mình sẽ sóc nha anh em đó sóc bất kỳ luôn xào xáo ra đó mình sẽ nhìn trên mặt lưng nha anh em nha đó như cái này là cái đầm này anh em đó mình sẽ nhìn mặt lưng nha cái đầm nè đó cái này cái ba nè anh em anh em thấy chưa cái này cũng là cái ba nè anh em đó mình sẽ nhìn mặt lưng tiếp đi cáo lỗi anh em thì uh, sorry anh em thì nó bị bị rớt cái thỏi anh em thì bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái ờ, cái kính ờ, len nhìn áp tròng nha anh em mình đã đeo cái kính vào vào thì bây giờ mình sẽ nhìn nhìn mặt lưng và mình đánh thôi anh em đó ví dụ như giờ mình mình sẽ thấy nè cái này là mình thấy nó là cây cái tám này anh em cái bảy á quên cái bảy đó cái này cũng là cái bảy luôn anh em nha đó cái này cái ri này anh em anh em thấy chưa đó mình nhìn rất là nhanh luôn đó cái này cái cái ri luôn nè anh em đó cái này cái 8 này anh em đó anh em thấy chưa thì đây là kính len quấn kính kính gọi là quấn bài kính anh em thì chúng ta phải lò theo bài đó thì chúng ta đầy đủ combo cho anh em ví dụ áo quần ví và kính rồi thì áo quần ví và kính tiếp đến là phải không dùng được kính nè không dùng được áo không dùng được quần mà không chơi được cái ví thì anh em phải chơi qua điện thoại nữa đúng không em riêng về bài thì anh em khỏi lo luôn đầy đủ dụng cụ cho anh em chơi luôn đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem đây là quýnh bài bài xì dách nha chiên quýnh xì dách cho anh em xem luôn đó thì cái bài này sẽ soi bài đích cho anh em và báo từ nhà đến trường anh em nha đây sẽ để cho anh em xem và mình nhìn sẽ nhìn bài đích nha anh em nha mình sẽ mượn một cái ờ, cái, chữ g không có cái dĩa anh em nha thì mình sẽ nhờ, nhờ cái cái này đó bây giờ bây giờ anh em nhìn nha cái này là cái cái cái ba là anh em anh em nhìn cái màn hình nè đó mình sẽ rút bài anh như nhìn là cái xì này anh em cái ắt nè đây là mình sẽ nhìn làm test trên màn hình cho anh em xem thôi chứ thật sự nó sẽ cách xa cho anh em cả ngàn cây số vẫn được anh em nha quánh từ nhà đến trường luôn anh em ở ngoài bắc quánh vào nam vẫn được anh em nha chẳng qua đây là mình test trên màn hình trên uh, kênh thì cho anh em xem thôi cây sáu này anh em anh em thấy chưa rất nét cây hai này anh em đó cực kỳ nét đó cây năm chuồng cây năm rô này anh em thấy chưa cây số chuồng này đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh cho cường và phát lộc và mọi thắc mắc thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn hỗ trợ giúp anh em hết mình rồi chúc anh em cái năm 2020 và 2021 thành công hơn xin chào anh em